Nói vậy Vâng Hello anh em Hello anh em Anh em có biết đây là quả gì không? <laughs> Hello guys, welcome back to channel mùa nhãn ui mùa nhãn ăn đã vậy vlog đúng có quen người ăn nhiều vãi đây các bạn nhìn nhá quay cái cái bàn tay mình cái ao nhãn này trời xanh này trắng này đầy chùm nào chùm đấy như này nhãn này có một cái đặc biệt đó là cái chùm nào mà đã đã đậu qua thì nó sẽ ra rất nhiều còn cái chùm này một khi đã không đậu qua thì gần như là cả chùm nó không ra luôn ví dụ như là một khi đã chùm hoa thì gần như là cả chùm đậu qua luôn đây là vợ Đấy. còn nhỏ ra nhãn nữa thì nếu bán dọc đường chắc không tầm hai nghìn đây quả to nhỉ nhưng mà với nhỏ nhỏ này chắc tầm 15 nghìn vâng uhm. Bye bye. lô lô lô đây Bây chú Bi Chú Bi nói điều gì đi Không Bye Bi Rách túi lên này Ui nhãn này Ê, nóc Woo! subscribe, subscribe.